Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Đây là chiếc bàn có tải trọng là uh, ờ, 800 cân Ngày Hôm nay thì mình sẽ gửi cho các bạn ờ, xem chi tiết về chiếc bàn DPS 800 này nhé Đây là một chiếc bàn nâng thủy lực uh, có đầy đủ nhập khẩu của hãng Ningbo Huy Dinh là Một trong những cái hãng xe nổi tiếng của Trung Quốc Thì nó sẽ có đầy đủ như các bạn đã thấy về tem mác này uh, Thông tin của công ty thì ờ, cụ thể chi tiết chiếc xe này như các bạn đã thấy thì nó nâng cao được ờ, một mét rưỡi và có mặt bàn là một mét hai nhân 610 mm này đây là cằn cằn gật của chân này hệ thống phanh bàn nâng này thì được uh, nổi tiếng bởi vì uh, kết cấu rất là phù hợp với cả kích thước của người châu Á đây chiều cao chiều cao cũng như là cái ờ, tay cầm cũng được thiết kế vô cùng chắc chắn và chi tiết phần phía bên này phần phía dưới xe thì tại các cái bánh xe đều có phanh hệ thống phanh đó việc ờ, màng lưới bảo vệ và hệ thống phanh này thì sẽ giúp cho việc ờ, vận chuyển và di chuyển được đảm bảo về an toàn bánh xe thì được bằng làm bằng bánh PU xe rất phù hợp với môi trường làm việc ở trong sàn và xưởng với mặt bằng và mặt phẳng tuy nhiên là có một số những cái đơn vị có thể kéo xe để ờ, ra bốc xếp hàng hóa thì cũng rất là dễ dàng nha các bạn đây, tại phía trên thì sẽ có rất là nhiều những cái thông số về bảo vệ đảm bảo an toàn lao động và các bạn có thể xem này ví dụ như là không để chân này um, không để tay ở những cái mảng kẹp và không kéo xe lên dốc khi mà không chẳng hàng cẩn thận đó, tất cả những cái chi tiết này thì các bạn đều có thể xem kỹ tại đây nhé ở phần phía trên này là mặt bàn mặt bàn à, được làm bằng thép rất là dày dặn chiếc bàn này cũng là một trong những chiếc bàn mà bên mình được à, đảm bảo và sử dụng rất là nhiều sau đây thì mình sẽ bảo anh kỹ thuật ở bên mình tiến hành uh, vận hành để các bạn xem nhé việc vận hành xe thì được làm bằng uh, hệ thống chân và đạp thủy lực Này, thiết kế của việc uh, đạp chân cũng rất là đơn giản các bạn có thể xem mình sẽ quay ở phần phía trong để các bạn xem về hệ thống thủy lực của chiếc bàn này nhé thủy lực huyện dạ, dầu thể áp dụng rất là lớn tại ờ, các công việc cần ờ, ờ, sự di chuyển của một chiếc mặt bàn lớn và nâng đến chiều cao đảm bảo cho công việc của các bạn Hiện tại thì dòng xe này của mình có đầy đủ về COCQ giấy tờ và đăng kiểm xe Và sau đây thì anh kỹ thuật chỉ cần ấn một nút ở phía trên là phanh hạn Thì xe sẽ tự động rơi xuống thay vì việc phải bóp tay thì mình thấy là cái việc ờ, phanh hạ chân này thì nó dễ dàng và sử dụng ừ, thuận tiện hơn cũng như là có thể ờ, hoạt động cũng như là ừ, nhân sự của các bạn thì có thể hoạt động tay để có thể làm việc cũng như là xếp dỡ hàng hóa hoặc là đấy đến những cái chỗ mà cần thiết sau đây thì video của mình đến đây là kết thúc rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo nhé